hướng dẫn cách tách các sheet thành nhiều sheet theo cột ta sẽ thay thế cho cái lệnh mà filter sau đó copy cái vùng filter sang một cái sheet khác thì cái vấn đề như này vấn đề như này tôi có một cái tập tin tôi có một cái tập tin đây là cái tập tin của tôi đây là <clears throat> có 516 dòng trong đó tôi cần trong cái cột đơn vị trong cái cột đơn vị này là các trường mầm non trong của cái địa bàn huyện là Lạc Thủy à huyện Yên Thủy thế thì cái vấn đề bây giờ tôi muốn tách riêng mỗi một trường này là một sheet thì cách làm thông thường là ta sẽ filter data khi enter và tôi chọn theo à, từng đơn vị thì ở đây cũng rất là ít thôi chỗ này chắc khoảng là hơn chục à, trường thôi thì à, ví dụ tôi muốn lấy trường bảo hiệu đây thì tôi được danh sách mầm non của bảo hiệu rồi thì tôi chỉ việc gì sao chép gì copy xong tôi dán sang bên cạnh tôi paste thì tôi đã được à, cái ờ, số lượng cái, cái danh sách của trường à, bảo hiệu và tôi đặt đây ví dụ mầm non bảo hiệu và lặp lại với những cái trường còn lại cái trường thứ hai thì tôi cũng lần lượt tôi chọn ví dụ mầm non đa phúc tôi chọn này sau đó ta lại copy sang một sheet mới đồng thời đổi tên sheet thế thì <clears throat> đây là cách làm rất thủ công nếu như trong trường hợp số lượng của một trường à, số lượng trường của một cái huyện quá lớn thì cái việc này là ta sẽ rất mất thời gian đồng thời cái việc mà thực hiện copy paste này nó có thể không đảm bảo được cái tính chính xác ví dụ số trường trong một huyện mà 50 thì cái việc này là cực kỳ là là mất thời gian thế thì thay thế cho cái việc này thay thế cho cái việc mà ta cứ lặp đi lặp lại này mà mất thời gian này thậm chí là cái việc này cũng không đảm bảo tính chính xác thế thì thay thế cho cái việc này ta sẽ sử dụng cốt một đoạn cốt VBA cái đoạn cốt này có tác dụng là tách thành các sheet tách thành các sheet mỗi một sheet sẽ là một cái đơn vị và đồng thời cái sheet đấy có tên là tên đơn vị luôn thế thì tôi sẽ tiến hành như sau này. đây là đoạn cốt cái đoạn cốt đây thế này đây là đoạn cốt được viết bằng ngôn ngữ uh, à, VBA VBA thế thì à, tôi sẽ đưa cái đoạn cốt này vào trong Excel để chạy như sau này đầu tiên tôi vào cái <clears throat> à, cái, cái cái view chọn macro Đấy. view macro thì ở đây là không có chưa có một cái um, macro nào thế thì để ừ. tạo ờ, cái phím tắt để ta có thể thực hiện cái việc đó là tâm tôi bấm phím on và F11 Đấy. on F11 sau đó tôi copy tôi copy cái đoạn code tôi dán vào file Excel file VBA ở đây đây tôi copy tôi dán vào đây sau khi dán xong nhá ta cứ để ta cứ để cái ờ, VBA này ta thu nhỏ xuống và để chạy cái file VBA này ta vào macro view macro tôi chọn là gì đúng cái tên hàm tên hàm của tôi tôi đặt ở trong VBA là data by code step data by column này split data by column ở đây có thêm một hàm com combine đây nhưng cái hàm combine này tôi không sử dụng tôi chỉ sử dụng uh, hàm split data by column thế thì đối với cái hàm split data by column có bao nhiêu uh, hàm thì là sẽ hiện hết ở đây đúng nhỉ thế thì đầu tiên đây tôi mở file Excel tôi mở file Excel lên nhá tôi vào view chọn macro view macro tôi chọn hàm split data by code chọn run ok à thế thì à, cái, cái này tôi phải lưu lại đã tôi tiến hành tôi lưu lại view này split data by code Đấy. macro has been to enable macro bây giờ ta enable macro của cái file này rồi bây giờ tôi chạy lại này vào view macro view macro rồi split data by column run tôi cho bôi đen cái phần tiêu đề ok tiếp tục tôi chọn cột cần lọc cái cột mà cần lọc là của tôi là chính là cái cột F hay cột đơn vị thì tôi kéo xuống cuối cùng đây ví dụ thế này ok này sau khi chọn được cái cột cần lọc tôi chọn ok Đấy, thì à, ta đã tách được cái trường uh, mầm non đa phúc đây rồi à nó do tôi đang sử dụng chế độ là filter tôi xin lỗi tôi đang dùng chế độ filter của cái tập tin này nên là ta không thấy là Đây, macro view macro run bôi đen phần tiêu đề bôi đen phần là ta phải bôi hết ok thì ngay lập tức là cái macro sẽ sinh cho ta làm đây các uh, ờ, sheet có tên chính là tên của trường và trong mỗi một sheet là sẽ có cái danh sách của các trường